Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpprosot.com Ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em một cái bộ preset dành chuyên cho những cái nhiếp ảnh gia và những cái studio à, chúng ta làm ảnh cưới chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ cần những cái bộ preset à, chuyên chỉnh cho ảnh cưới và các bạn cần tốc độ cao, các bạn cần xử lý số lượng lớn và cái màu nó đồng nhất cái style của các bạn thì cái bộ preset deluxe à, này nó sẽ rất là phù hợp cho anh em ha thì cái bộ preset deluxe này nó giống như là một phiên bản dễ dùng hơn của bộ premium preset vậy đó bởi vì các bạn nào đã từng mua cái bộ premium rồi các bạn sẽ biết là cái màu của bộ premium thì nó giống như kiểu nó hơi đặc trưng quá có nghĩa là nó màu nó tương đối nó gắt cho nên là với cái màu như vậy thì các bạn sẽ phải sử dụng những cái concept ngay từ đầu các bạn chụp nó phải rất là xịn à, nhưng mà tất nhiên không phải ai chúng ta cũng có cái concept nó gọi là gọn gàng từ đầu tới cuối để chúng ta sử dụng những cái màu nó khó như vậy cho nên là mình đã tạo ra cái bộ preset mà dạng như kiểu nó dễ dùng hơn nó nhẹ nhàng hơn và cái đối tượng nhìn cảm thấy đẹp thì nó sẽ rộng hơn nhiều người cảm thấy đẹp hơn ha à, thì hôm nay mình sẽ để demo cho anh em coi tất nhiên cái bởi vì ở đây chúng ta đã có cái phiên bản đầu tiên là phiên bản 20 uh, reset đầu tiên thì bộ này nó sẽ bán là 500.000 và hàng tháng mình sẽ nâng cấp cho nên nâng cấp là nâng cấp miễn phí nhé cho nên là với những cái bạn như những bạn đang coi ở cái tương lai thì các bạn đang coi ở năm sau năm 2020 năm 21 chẳng hạn thế thì các bạn sẽ thấy là số lượng nó sẽ nhiều hơn rồi chứ không còn là 20 nữa thì đại khái nâng cấp như thế nào thì các bạn có thể vô trên website của mình hpfroshop.com để các bạn coi thông tin nhé rồi ok bây giờ chúng ta sẽ đi lướt nhanh qua à, 20 cái màu này nó sẽ có cái điểm gì à, gọi là à, đáng chú ý nha Rồi và ngoài preset ra thì các bạn có thể để ý ở bên trong cái folder mình gửi các bạn nó sẽ có một cái folder tên là curve thì nó là cái gì? Các bạn ở trong ví dụ trong Lightroom các bạn kéo xuống xíu các bạn sẽ thấy cái panel là tone curve ở đây các bạn sẽ có cái point curve ở đây này thì ví dụ như là các bạn chọn cho một cái màu rồi ví dụ như là mình chọn cái này đi và ở cái hình này thì mình chọn style số 19 đi ha 19 ở đây hơi sáng thì mình sẽ giảm sáng chút xíu rồi, ở đây mình sẽ bắt đầu mình sử dụng curve Curve là gì? Có nghĩa là mình thay đổi cái ở đây là curve mặc định của cái preset này Tuy nhiên các bạn muốn một cái phong cách khác các bạn click vô cái point curve này thì các bạn sẽ thấy những cái preset mình gửi sẵn trong này ha Cái cách cài thì các bạn có thể vào trong file um, đâu rồi nếu như các bạn sử dụng um, file reference ha uh, và các bạn chọn show thì folder tên là curve ở trong này thì sẽ có cái curve mà mình gửi cho các bạn các bạn paste vào đây ha thư mục curve của camera raw thì uh, tương tự bên Lightroom thì bên Camera cũng sẽ thế thôi các bạn sẽ thấy cái tone curve ở đây các bạn có thể chọn những cái uh, style màu khác ví dụ ở đây mình muốn style này nó mạnh hơn style này nó gắt nhẹ hơn một chút xíu kiểu thế có nghĩa là từ một cái màu như vậy các bạn có thể phối uh, các bạn chọn những cái curve khác để cho coi thử coi cái style cái hình của ông ta nó có thể thay đổi được không ví dụ cái curve này mình cảm thấy là ừ, dùng xong rồi thì mình cảm thấy nó khá là ok kiểu thế thì tương tự với các hình khác thì các bạn có thể làm tương tự như vậy ha có nghĩa là chúng ta sẽ có thể chọn được màu chọn được cái ờ, preset màu mà các bạn thích rồi tuy nhiên các bạn muốn thử một cái khác thì các bạn có thể chọn point curve này thì những cái curve này thì mình sẽ cố gắng mình cải thiện và mình thay đổi mình làm cho nó cái cái này cái này mình khá là hay nè đó đó, thì các bạn thể thấy là chúng ta có thể thay đổi được cái style của cái màu ví dụ như là hình này thì ok thì mình sẽ phải tăng sáng lên chút xíu kiểu vậy thì tương tự với những cái curve khác hoặc là màu khác thì các bạn có thể làm tương tự đó ví dụ như cái này mình cảm thấy hợp này đó khá là hợp cho cái màu này style này có nghĩa là các bạn có thể phối hợp được rất là nhiều à, kể cả preset và kết hợp với curve nữa thì chúng ta sẽ có cái khác nhau thì đó là toàn bộ gọi là overview ha sơ qua cho các bạn về cái demo của cái bộ preset này nếu như các bạn cần thì các bạn có thể có thể ờ, tham khảo thêm uh, ờ, playback lại play chậm lại chút xíu để chúng ta theo dõi kỹ hơn thì 20 màu này các bạn thể để ý là chúng ta có rất là nhiều cái màu kiểu như nó nhẹ nhàng nó à, dễ nhìn và nó thay đổi tương đối ít tuy nhiên nó vẫn có một cái hiệu quả rất là ok à, bởi vậy cho nên mình mới nói là sẽ có nhiều ờ, studio chuyên nghiệp ta cần những cái style màu kiểu như này hơn có nghĩa là với cái style màu này các bạn có thể sử dụng cho cả những cái ảnh chụp trong phim trường ha hoặc là chụp phông thì chúng ta cũng thể sử dụng một số trong cái nhóm này để cho nó dễ thì đó là toàn bộ về cái overview à, sơ qua về cái demo về cái bộ reset deluxe này nếu như các bạn cần thêm thông tin hãy nhắn tin cho mình trên fanpage hpfroshop.com rồi đó là toàn bộ video ngày hôm nay nếu như đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình thì quên kéo xuống xíu nhấn subscribe đăng ký mình có rất là nhiều cái bộ preset khác ở trên website hpfroshop.com của mình phần cửa hàng đó thì các bạn đừng tham, tham khảo trên đó nhé ok bye bye mình là Hoàng Phúc hpfroshop.com